Chán quá Ủa Phong ơi ừ, Hôm nay là thứ bảy Em muốn đi muốn đi vào ba Ủa ai mới kêu mình ta Cái, cái gì mà hôm nay thứ bảy vậy ba Mình kêu nè Gì bạn À, hôm nay cũng gọi là thứ bảy á Ủa tính là hôm nay thứ bảy thiệt rồi à, ờ, Hôm nay là thứ bảy mình chán quá Bạn có trò gì chơi không Ai hôm nay ờ, chán hả Thì vô chơi mini world Hoặc là vô bắn free fire với mình thôi Vui vô mà bắn free fire hả Thôi nhưng mà bắn free fire thì tối nào mình cũng bắn rồi Hay là ờ mình thấy nick bạn cũng xịn xịn á bạn cho mình ờ, gọi là mượn nick bạn chơi xíu đi. ơi không được bạn ơi nick mình nạp biết bao nhiêu tiền đó mười mấy triệu phải ít đâu mà bạn muốn mượn là mượn Mười mấy đâu triệu? bạn mượn bạn mượn cái bạn hát của mình sao ủa mình hát gì đâu mình bảo là mình mượn nick thì mình mượn nick vô mình bắn thôi tại vì mình thấy nick bạn có nhiều súng á Thôi nick của mình bạn biết mình nạp bao nhiêu tiền chưa tổng cộng trước giờ mình nạp là cũng gọi là trên dưới là mười mấy triệu rồi đấy bạn đừng bạn đừng cứ tưởng là ít nha không có ít đâu thì, thì mượn xíu đâu bây giờ nói chung là bạn có cho mình mượn không méo rồi ok nếu đã không cho mình mượn thì bây giờ hãy chờ xem nè <laughs> ta sẽ chính thức thắt đích của phong cự yeah. <laughs> này thì không cho tao mượn đích hả <laughs> cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã có thể hát được đến của phong cận rồi các bạn ơi Và hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình Và mình được Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với HG Karen Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe Và các bạn đừng quên lắp vào cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Và các bạn cũng đừng quên gọi là theo dõi tiktok cũng như là instagram và tiktok ờ, và facebook cá nhân của mình mới đúng à đậu xanh tôi hơi bị lộn xíu mấy má Thì các bạn cũng đừng quên gọi là theo dõi tiktok, instagram cũng như là là Facebook cá nhân của mình để có thể gọi là cập nhật những thông tin mới nhất từ mình luôn nha. Và ngày hôm nay mình đã gọi là chính thức hát được nick đeo cái khẩu trang này khó nói chuyện quá má ơi. Rồi ok rồi ok như vậy nó nó đỡ hơn nhiều rồi đó mọi người chứ <laughs> đeo cái khẩu trang vô mình nói thiệt với các bạn luôn là nó ngợp vải nồi luôn anh em ơi và thôi bỏ qua đi thì cuối cùng á thì ngày hôm nay mình cũng đã gọi là hát được nick của phong cận rồi các bạn ơi trời ơi tôi chỉ muốn gọi là mượn nick của phong cận một chút xíu để tôi gọi là kiểu chơi thôi vậy mà ông phong cận không cho tôi gọi là kiểu chơi với trơn đó, đó cho nên là tôi quyết định tôi sẽ hát nick của phong cận luôn và ngày hôm nay như các bạn có thể thấy là khi mà hồi nãy cuộc nói chuyện với phong cận thì phong đã có tiết lộ một cái bí mật rằng là nick này của phong cận đã gọi là nạp vô 15 triệu anh em ơi Oh my god nick Free Fire của Phong đã nạp vô đây 15 triệu rồi đó Trong khi nick Free Fire của mình mới nạp vô có 4 triệu thôi <laughs> Trời đất ơi Thiệt tình luôn á, đúng là người có có tiền có khác mọi người ơi Nhưng mà thôi bỏ qua đi trước khi á, mà gọi là vô nick của Phong Cận á Thì bây giờ mấy bạn có thể thấy á, là trước mặt của chúng ta đó chính là một bộ skin gọi là học viện chiến binh Ủa cái này phải học viện chiến binh không ta? Mình cũng không có nhớ rõ lắm nhưng mà nếu mà bạn nào mà biết được ở đây là skin như thế nào Skin trong cái sự kiện gì thì các bạn đừng quên để lại bình luận bên dưới nha À với lại nếu mà bạn nào mà đã xem hết từ đầu đầu tới cuối thì đừng quên để là hashtag bên dưới là đã xem hết để ủng hộ mình nha ôi ôi tính ra cái bộ này hơi bị ngầu luôn mọi người ơi cái bộ này hình như là ông dịch ông cũng có xài nữa hồi hôm bữa mình có nói với mọi người là cái hôm mà ra mắt cái sự kiện học viện chiến binh á mà kiểu nó có cái skin màu đỏ rất là đẹp luôn nhưng mà hôm đó tôi đã không quay anh em ơi trời đất ơi hôm đó tôi vẫn chưa có kiểu giống như là chưa có nạp tiền vô để chưa có quay gì hết trơn mà sự kiện đó hết mất tiêu luôn rồi thật sự tiếc vải nồi luôn á ôi bây giờ ôi Tính ra là phong cận cũng có nhiều emoji phết mọi người à Cũng có nhiều cái hiệu ứng luôn cái thứ Ui hiệu ứng này hay nè Ồ Ui rồi nhảy luôn cái thứ Ồ hiệu ứng hay à Tính ra là hiệu ứng này hay ghê luôn á Ồ, quá trời luôn Ai à, nhìn nít mình đâu, nít mình có hai cái hiệu ứng <laughs> Nhưng mà thôi kệ bỏ qua đi Nhưng mà thôi nói chung là mình không có lòng vòng nữa mọi người à Bây giờ mình sẽ thợ là thử đi vô để xem là nít phong cận có gì nha Ok các bạn ơi Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy gọi là nít của phong cận đang có 22.000 gọi là tiền ờ, Cái này gọi là xu đúng không Đậu xanh mình sẽ Thôi trời nít người nổi tiếng có khác mọi người Nít người nổi tiếng như này là cứ được mời chơi game hoài à Đấy ok và phong cận chỉ còn 27 gọi là kim cương thôi Bởi vì mình nghĩ là chắc là phong cận vừa mới gọi là kiểu Quay súng hay là săn sự kiện gì đó Thì bây giờ mình sẽ vô thử gọi là phần gọi là nhân vật coi Để coi uh, phong cận có gọi là À quên trước tiên thì mình sẽ vô gọi là đây coi Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là nít của phong cận đã level 28 Ồ level 28 mà cũng cao với nha Tính ra là đến mình hình như là mới có level 15, 16 gì à Nick mình mới có level 15, 16 Oh my god Chế độ tự chiến huyền thoại luôn mọi người ơi Oh, hôm bữa giờ mình khoe mình thấy phong cận gọi là khoe gì mà tự chiến huyền thoại các thứ ai ngờ đây là sự thật mọi người ôi chơi tự chiến là được huyền thoại là cũng gọi là căng phê đây mình không biết là mọi người như thế nào nhưng mà đối với mình thì nó là một cái gì đó rất là căng rồi hồ sơ này à, lịch sử nè ôi ôi lịch sử của phong cận gọi là toàn đấu hạng không nè mọi người nhìn nè mọi người lịch sử của phong cận toàn là đấu hạng không luôn á bây giờ mình sẽ gọi hồi vô hữu nhân vật coi hay đổi coi ồ nick của phong cận sẽ có cr 7 nè aloc nè rồi uh, nói chung là cũng khá là nhiều nhân vật đó nói chung là cũng là ờ, khá là nhiều nhân vật đó à, còn nick của mình thì chỉ có một khoảng gọi là khoảng năm sáu cái nhân vật thôi nhưng mà còn nick của phong cận thì mình thấy cũng có gọi là năm nè 10 nè 11 wow cũng 11 nhân vật đấy cũng cũng không có đùa được đâu anh em ơi cũng 11 nhân vật là cũng ờ, ra gì phết đấy Bây giờ tôi sẽ bấm vô tủ đồ để coi tủ đồ của phong cảnh có gì nha Đầu tiên là thời trang nè Đủ cũng gọi là nhiều đồ phết đó chứ thật ra là nick của phong gọi là không quá nhiều đồ so với gọi là mr dịch các bạn cho nên mình biết là khi mà các bạn coi tới đây thì các bạn sẽ kiểu ôi ơi, sao bật nick của dịch được nhưng mà thôi anh em ơi người ta gọi là người ta mới chơi cho nên nó là như nhiêu đây là mình thấy rất là nhiều rồi cho nên nó là mình không có ý, ý kiến gì ôi cái tóc này giống của Sigo thật sự luôn anh em ơi cái tóc này xoăn xoăn giống của Sigo phết nha cái... cái này là giống như tóc da xua mấy má ôi tóc đỏ đây tóc đỏ đây mọi người ơi để mình xem có có tóc đỏ không ờ, không có tóc đỏ ở đây thì chúng ta sẽ có ôi tính ra là phong có mấy cái gọi là cái tóc nhìn cũng chất ghê ha ôi cái tóc này nhìn cũng chất ghê nè à, trừ cái tóc này cái tóc này thì không hợp với nhân vật cho nên là không có thả vô được đấy nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ gọi là chỉnh lại à, gọi là tóc cũ cho phong nha đến với phần mắt kiến rồi ồ mắt kiến này ôi nhiều phết nhờ nhiều phết đấy <laughs> mắt kiến này gọi là mắt kiến cute mấy má ơi cute cute cute nhưng mà mình nghĩ là rất là thích phong à, phong thích đeo cái này là cái này nhìn nó khá là giống mini world ha còn mặt nạ thì phong à, ô hiện tại là phong chỉ đang có một cái thôi còn phần áo rồi ui nhiều áo nhờ ui nhiều áo phết anh em nhờ đủ ôi phối vô nhìn hợp phải nồi luôn anh em ơi tính ra là phối vào nhìn hợp với nồi luôn á mấy cái này hình như là quay từ sự kiện nè đúng không cái mấy mấy cái này là là hình như là quay từ sự kiện nó mới ra này ù ôi bộ này ngầu phải nồi mọi người ơi mình đang thật sự nói thiệt với các bạn luôn á là mình đang khá là trầm cảm bởi vì là hiện tại là kiểu nick free fire của mình không có một cái bộ skin nào mà màu đỏ hợp với ý mình đó đó nhưng mà bây giờ vô nick phong cận phong cận có bộ này nhìn cũng ok hết nha ôi bộ cr 7 này Ồ, tính ra là bộ nào phối với, với, với phong cũng hợp ha Bộ này phối cũng hợp này còn mấy bộ này ở đây thì nó hơi bị cũ quá rồi Nhưng mà từ từ tôi sẽ thử mặc cái áo này nha Đấy, rồi bây giờ xuống quần coi Quần của chúng ta thì có gọi là quần nào hợp với cái này ta Mình nghĩ là cái quần này nè mọi người Mình nghĩ là cái quần này nè Hoặc là cái cái cái này nè Mình nghĩ là cái quần này khá là hợp này Cái quần này là khá là hợp so với cái áo này nè Còn đến giày ờ, giày thì mình nghĩ là chắc là sẽ là cái giày màu đỏ này nè đúng không Cái giày màu đỏ này nè Ôi Nhìn được thực sự luôn em em ơi <laughs> cái, bộ này là bộ đồ con gà mọi người ơi Đây bây giờ từ từ mình sẽ thử gọi là phối lại tóc coi Ôi Ồ Ôi nhìn cũng ra gì phết đấy chứ Ồ, oh, nhìn cũng ra gì phết đó chứ Nhưng mà bây giờ cái bộ này bây giờ mình không biết phải là quay ở đâu đó mọi người ơi Bởi vì là bây giờ hết sự kiện mất tiêu rồi Cho nên là tôi cũng chả biết quay đâu cả Nhưng mà thôi bây giờ tôi sẽ chỉnh lại uh, gọi là là là áo cho phong cận nha Phong cận là mặc cái quần này nè đúng không uh, màu xanh Ồ, oh, tính ra là bộ đồ của phong cận phối đẹp ghê chứ Ở trong đây gói này, thẻ khác này Ok, bây giờ sau khi gọi là coi tủ đồ rồi Bây giờ tôi sẽ coi thử gọi là trợ thủ của phong cận coi Oai, trợ thủ của và con này tên là Siro mọi người ơi Bây giờ mình để ý là con con Shiba được tên là Siro nè Vãi rồi Ông Phong ông đặt gọi là cái cái tên nghe trầm cảm này luôn á Ồ nhiều skin ghê ha Nhìn cũng khá là dễ thương Còn ở dưới đây sẽ là bé cam nè mọi người Mình biết ngay là con mèo này Phong sẽ đặt là bé cam mà à, Ngoài ra là Phong Tại sao con panda lại là Chiron vậy? Tại sao vậy hả? mình không ngờ phong lại là con người như vậy biết mr dịch <laughs> phong gọi là phong gọi là đặt trợ thủ của mình đó là tên của những thành viên hero team mọi người ơi ok rất là rất là kiểu rất là dễ thương luôn ok để mình coi trong phần sưu tầm mà phong sẽ có những gì coi Ồ tính ra là trong phần sưu tầm là Phong cũng có một hai ba bốn năm sáu Cũng nhiều Nói chung là nhiều hơn tôi mọi người Nói chung là vẫn gọi là được nhiều hơn tôi Ồ ba lô nhiều phết nè ba lô ở đây thì chúng ta sẽ có ba lô ba lô của cái này là CR7 ba lô CR7 còn hầm sát cũng nhiều hết đấy chứ nói chung là mình không biết là mọi người cảm giác nick của phong như thế nào nhưng mà đối với mình là nick của phong như vậy là rất là nhiều luôn ấy à, ván ván trượt nè dù nè tính là dù bây giờ tôi chỉ mới có một cái thôi mọi người nền này ảnh này mảnh này à, sau đó chúng ta sẽ vô phụ phụ vũ khí đi vũ khí là cái mà tôi gọi là thích nhất luôn anh em tại vì là tôi có thể gọi là coi được là anh em đang sở hữu những cái bộ súng gọi gì là nó nó kỹ năng tới cỡ nào M4A1 kim xương điểu ô oh, cái cây này mình nhớ là cái cây mà hôm bữa phong nạp tiền vô quay nè hôm đó là phong có livestream cho mình coi cái cây này là phong nạp tiền vô quay mà mình nghe nói là cây này nó cũng khá là hiếm nữa không biết là cái cây này nó có hiếm hay không cho nên là anh em nào mà gọi là chơi FIFA nhiều anh em đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết nha à, tốc độ bắn tầm xa ôi nhiều súng hết nhờ nhiều skin vãi nồi luôn cây này là AK 47 rồng lửa là cây này là best rồi xét uh, xét thương với tốc độ bắn này M14 này ồ đẹp vãi nồi luôn mọi người ơi Ồ oh, cái cây này cũng hiếm phết luôn nè mọi người ơi Cái cây này hình như là theo mình nhớ thôi nha Theo tôi nhớ thôi là hình như cũng phải gọi là quay sự kiện gì mới được á SKS nè Cái này thì không được đẹp lắm uh, uh, Mình sẽ gọi là trang bị dùm Phong cái này luôn Tại vì là Phong có lẽ là chưa bấm trang bị á Ui Ui SVD Samurai luôn anh em ơi Kinh nhờ Tính ra là cái cây này Mình nghĩ là Phong nên dùng cây này đi <laughs> Tại vì cây này sát thương với cái gì Nó cũng cũng ok hơn uh, hai cây này thì thôi nói chung là mình sẽ để cho cây này tại vì phong set cây này rồi mình sẽ để đó còn cây này ok mình trang bị luôn Đối sau có vài cây mà Phong không trang bị nữa nha Có vài cây mà Phong không trang bị Tiểu liên nè Tiểu liên thì chúng ta sẽ có M uh, ờ, UMB Rồi MB5 này Cây MB5 này thì hầu như là bây giờ ai cũng có hết rồi ha Tại vì hôm bữa vừa mới nhận cái sự kiện của CR7 á Có súng nhắm này Súng nhắm này là chắc là Phong chưa trang bị mà sẽ trang bị dùm Phong luôn Ok Nói chung là rất là nhiều đồ luôn anh em à Shotgun này Rất là nhiều luôn